16 bài học xương máu rút ra từ bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhắc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhiều bạn đọc sẽ nhớ ngay đến ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi hay những cái tên như Tào Tháo, Động Trác, Lữ Bố sẽ làm thức dậy trái tim yêu thích của bao người dành cho tác phẩm xuất sắc này. Bộ phim kể về những năm tháng loạn lạc, khi nhà Đông Hán sụp đổ thì Động Trác vùng lên thâu tóm quyền hành, khiến quần hùng cát cứ phân chia Trung Quốc thành ba nước, Ngụy, Thục ngơ cho đến khi nhà Tấn thống nhất lại thành một. Được xem là một trong tứ đại danh tác của nền văn học Trung Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa, nguyên tên là Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa, là một bộ tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ thứ 14, kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc năm 1900 đến năm 280 với 120 chương hồi theo phương pháp bảy thực ba hư. Trong video này, các bạn hãy cùng nhóm review tóm tắt những bài học kinh doanh bài học cuộc sống ý nghĩa khác bài học thứ nhất kinh nghiệm của lưu bị cho ta thấy sale hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc bán hàng vỉa hè bài học thứ hai kinh nghiệm của gia cát lượng đôi khi vào doanh nghiệp tư nhân còn có đất phát triển hơn vào doanh nghiệp nhà nước bài học thứ ba kinh nghiệm của lá bố nhảy việc quá nhiều sẽ dẫn đến không còn ông chủ nào dám nhận bài học thứ tư kinh nghiệm của bàn thống vẻ ngoài xấu xí quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đi khi phỏng vấn xin việc bài học thứ năm kinh nghiệm của mã tóc dù có những chuyên ngành học có tanh tuổi đến đâu thì chưa chắc đã có ích khi làm việc thực tế bài học thứ sáu kinh nghiệm của dương tô trong công việc nếu luôn tỏ ra cao hơn minh hơn lãnh đạo tất sẽ chết thảm bài học thứ bảy kinh nghiệm của tào tháo muốn làm ăn được trên thị trường trước tiên phải đề cao chính sách của nhà nước Muốn làm doanh nghiệp của mình lớn mạnh thì phải không ngừng hợp nhất các doanh nghiệp khác vào và đè bẹp các hộ kinh doanh cá thể. Bài học thứ 8 Từ cuộc đời của Đại Kiều, Tiểu Kiều có thể rút ra Đàn ông vừa có tiền, vừa có tài, vừa đẹp trai thường sẽ không thể cùng bạn đi tới cuối cuộc đời. Bài học thứ 9 Từ gia đình của Tư Mã Đi làm thuê cho người khác chẳng thà tự mở công ty cho riêng mình. Bài học thứ 10 Cuộc đời của Hoàng Trung, tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là thực lực. Đừng coi thường nhân viên già, đôi khi họ còn tốt hơn nhân viên trẻ. Bài học thứ 11 Kết cục của Trương Phi Phải đối xử tốt với nhân viên, nếu chỉ suốt ngày đè nén áp bức, chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Họ có thể bỏ việc tập thể hoặc nhảy việc. Bài học thứ 12 Từ câu chuyện ba lần tới lều tranh ta thấy, một người có bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc hay không không quan trọng cái chính là phải biết tự quảng cáo bản thân mình nâng cao danh tiếng của mình đến lúc đó tự dưng có người tìm đến nhà mời đi làm việc với mức lương cao đồng thời cũng không được quên làm bộ làm tịch để nâng cao giá trị của bản thân bài học thứ 13 kinh nghiệm của Trần Cung ông chủ muốn tìm nhân viên tốt đã khó nhân viên muốn tìm ông chủ tốt để cống hiến còn khó hơn bài học thứ 14 kinh nghiệm của Hoa Đà chỉ có kỹ năng chuyên ngành thôi chưa đủ, quan trọng là phải được nhà nước chứng nhận, đủ giấy tờ hợp pháp, phải qua được những thí nghiệm lâm sàng. Những phòng mạch tư nhân hay để thuốc rong nói chung không thể tin được. Bài học thứ 15, câu chuyện Tào Tháo mời từ thứ. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tìm nhân tài, có thể không từ một thủ đoạn nào. Cho dù mời người đó đến công ty ăn lương không, chẳng làm gì cả, còn hơn là để anh ta làm việc cho đối thủ, ảnh hưởng đến tiền đồ của công ty mình